Rồi, mến chào quý vị và các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video mới à, là cái chủ đề hôm nay của mình là sẽ thanh toán thẻ tín dụng nha các bạn. Mà thanh toán tại nhà, thường thường các bạn xài thẻ tín dụng thì các bạn à, xài xong các bạn phải ra ngân hàng đóng. Hôm nay mình sẽ à, hướng dẫn cái video là giúp các bạn đóng tiền tại nhà luôn nha. Ok các bạn ơi, thì các bạn muốn đóng như thế nào thì trước tiên các bạn phải có app Sacombank nha các bạn. Thì mình sẽ thực hiện là thanh toán à, thẻ tín dụng trên app Sacombank nha. Trước tiên các bạn à, truy cập vào app Sacombank giúp mình đó cái app này đã liên kết cái thẻ mình người nhân bạn đó rồi các bạn sẽ vô ngay chỗ là giao dịch nè đó rồi thì nó sẽ nổi lên cái trang như thế này thì các bạn chọn vô cái chỗ là thanh toán thẻ à, tín dụng ha đó bên phải nè xong nó kêu mình nhập mật khẩu à, mật khẩu sao mang bay của mình nữa bạn thì các bạn nhập mật khẩu vô đó thì nó đưa mình tới cái giao diện như thế này đó thì các bạn nào á có xài xa, app sang băng bay thì nó sẽ nổi cái tài khoản sang băng bay lên mình sẽ chọn vô chỗ này để mình lấy cái tài khoản chính của mình ra ha đó các bạn chọn vô cái là rồi các bạn nhấn tài khoản mình ra nhấn vô ngay tài khoản mình ha rồi các bạn sẽ chọn thẻ đó ở đây nó có hai loại một là mình mình đã có thẻ tín dụng thì mình chọn cho thẻ tín dụng của mình Đấy. còn nếu bạn muốn thanh toán cho người khác thì các bạn chọn ngay chỗ là thẻ tín dụng của ờ, thẻ tín dụng khác nè của Samba chọn như đây thì mình sẽ thanh toán dùm cho một người bạn ha các bạn đây mình chọn vô thẻ à, tín dụng khác ok thì nó kêu mình nhập cái số thẻ số tài khoản thì mình sẽ nhập số tài khoản của một người bạn mình vô để mình thông thanh toán dùm một người bạn mình ha đó sau khi nhập xong thì các bạn kéo xuống bên dưới thì sẽ nổi tên người đó lên đó rồi cái nhiệm vụ của bạn là chỉ cần là bạn nhập số tiền cần à, để thanh toán bao nhiêu bạn nhập dưới ô bên dưới như chỗ này đây các bạn này ha chọn vô cái à, số tiền mình cần thanh toán bao nhiêu đó thường thường cái thẻ tín dụng mình nó sẽ báo là mình sẽ thanh toán bao nhiêu nha các bạn đó mình sẽ thanh toán vô cái à, thẻ này 300 ngàn đó sau các bạn nhấn chữ chữ à, kiểm tra lại kìa các bạn nhấn chữ tiếp theo giúp mình ha đó sau khi nó nhấn tiếp theo thì nó nổi lên như thế này các bạn nhấn vô vô tiếp cái này tiếp theo nữa đây ha kiểm tra thông tin lại kỹ rồi nhấn vô ô tiếp theo đó đó nó kêu mình nhập mã cái pin mã pin bắt thì cái mã này là cái mã của app sân băng bay mình nha các bạn đó thì các bạn cần nhập cái mật khẩu của app sân băng bay mình thôi đây đấy đã thanh toán thành công nè đây ha đơn giản nha các bạn đó. đây mình có thể kiểm tra thông tin lại đó mình vô chỗ chi tiết giao dịch nè đó rồi thanh toán cho ai tên tài khoản đó rồi như vậy là mình đã thanh toán thành công ờ, cho một thẻ tín dụng tại nhà nha các bạn thì mình cũng xin phép dừng video đây ha mến chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở ờ, những video tiếp theo bye bye các bạn